بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Chừng لم nay دعا نوكا فعل تلك nào cái uh, Phía Tức yazhabu yazhabu rufa nasab lam yazhaba rồi jazam lam yazhab yazhabu rufa nasab lam yazhaba jazam lam yazhab chừng yazhabu thì phải rồi giờ rufa rồi giờ chừng nasab phải rồi giờ nawasib al mutare với chừng lam này thì phải cho jawazim al mutare vậy này كلاو بيه تبقى تو بيه تملمني تبقى جوازم المضارع قال مصنف رحمه الله تعالى جوازم المضارع والجوازم ثمانية عشر وهي نوعان جازم لفعل واحد وجازم لفعلين chừng jawazim nó nhiều hợp lốt pan nè jawazim nhiều hợp lốt pan à jeung juga bahasa-bahasa loh depan wahya nau'an wahya ni rujuk namang jawazim ni jawazim nan nau'an minta dua jenis ataupun dua kisim dua bahkin bisa jazim li fi'lin wahid hasam ngewunan jazam fi'il tahasamin di tua jazim li fi'lin nyu jazam tua fi'il mutore bang ya nah jeng fal awal sab'ah phần فالأول لك جزم لفعل واحد sắp à تجوني này con thì gam này đây ma dắt dám phệ lan hòa hết tan nó ma dắt dám phệ lan hòa hết tan chả dám con nhu amel con nhu chả dám sa phệ el mình nó lam yalit và lam yulad chừng từ yol sa nó yol tupi chưa chừng Arab lam này yêu harfu nafjin và jasmine và qalbin làm này hết phụ nam dân cái do như vậy mình nào nafi và judgment cái do là jazam jalit và qalbin à, cái qalbin như như như như slave em cái này motor này chừng mà thì vợ à, làm nó nè phem motor này làm jalit uh, ờ, làm jalit này motor này là jalit này chừng như qalbul motor này chừng mà thì vợ à. Ờ. nhanh rồi nhanh ta ờ, Oh tahu jalan ngani senang nih. Lam yahtur zaitun. Ha lam lam tur Lam tôn. Mà Mana nó dệt hôm mai không? Tức là phi mong mong cùn lại mới thế, mong vui mong tàu mới thế. Thế nên là bao bao na phi nhục nhục lợ chứ nên đi chừng mà thì vợ ok lại dễ là căn na phi căn mai ô nè nên na phi mà thì nyemta nyemta nafi nyemta nafi mati nafi hal nafi nafi istiqbal ting ini nafi mati ya nah, nah. ini ni ya, ya, nah nè chừng ní yo yo yêu yêu làm nè nah làm ngành ke albun cái kejo ke như kalbun motore kalbun motore matian yuk nyuk le fe motore na jeng mati bu jeng zaman mati bu na je kal Jalet jeng lam hat funaf yen wa jasmin wa qalbin jeng jalet ni fe lu motore mat zoom bị lam đây là gì Eropna nó chỉ là cái này ta lại phải luôn một tổ đấy mặt zoom và alama jasmihi ờ, sukun Eropna nó có hấu lại Yalet ni fe'lun mutari'un mutari'un matzum bi lam. Đây là câu hỏi. Và lam du lam ni gai yêu cầu. Lam ni harfu nafyin wa jasmin wa qalbin wa na du lam ni fe'lun mutari' matzum bi lam di bi lam. era Arab Hasa ni cái gai thầy nó era yêu cầu nhỉ. Nó tiếng era Arab Hasa ni. Ok. Cho nên jazam fe'al hasa. Cho nên ma yat jam fe'lain. Nah, jadi lam ini nyuci zanta hasan oh, tapi ini ini nih hasa fr luôn pakai nih hasa mình ờ, ma dắt zam fẹ lên nhưng cho zam thua bao nhiêu in tazhab azhab ok cho zam thì xa này fẹ thì xa này fẹ thì thua này thế nên chính in này in tazhab azhab bỏ thua thua tay tay thua này à, <laughs> gặm lộn intashab ashab hmm. oke okay. jeung i'rabnya in adatu syart tashab fi'lu mat zoom bi adat ashab azhab jawabu mat zoom bi adat ashar. erap lan ya jeung kekaenan nau i'rab ya gak tong nah jeung tegak misalnya bloh jadi Arab bloh untuk go oke okay. fal awal sab'ah wahua à? maknanya mayat zam fi'lan wahitannya nih sab'ah à? sab'ah jeung à? tisah tisah ke tisah ah tisah uh, ờ, lam hmm, ừ, tisah lam uh, ờ, tisah lam uh, ờ, nahwu lam yalid wa lam yulad và lam yakul lahu kufuwan ahad chương 5 này thì Ai Rập rồi chứ này làm giờ đất và làm giờ đất và làm giờ yakul lahu kufuwan ahad thì sa làm thì tua lâm mà nó và lâm mà này lâm mà lâm mà yaqtima amara lâm mà harfu nafyin và jasmin yaqdi fi'lun zoom majzum bilam wa alamah jasmihi hasfu harfu illah giờ là chỉ cần erapna nó có hôn anh cái làm mà đấy hạt phun học dân với chơi mình và nó dọc thì nó phải là một tờ mặt zoom vì làm tính đấy nè ok này ho, này con bốn ông nhiều nếu như là phi cần nhiều làm ông chừng tỷ tua tỷ tua làm mà tỷ clau alam làm à នឹងអ៊ូឡាម៉ាឡៃអាឡាមីយ៉ាឡាំណៃយើសបាហាំហ្សាហាំហ្សាអ៊ីស្ទីហ្វាមិនទៅវាតាមនឹងកើកពេលកំនៅសេផៅបាញីស្នាំងមិនណាណាណាទីនឹងអ៊ូម៉ាឡៃអាឡាមីឡាំណៃយើហាំហ្សាណាហាំហ្សាអ៊ីស្ទីហ្វាមិនណាវកោលីតាអាឡាអាឡាំណាស្រះឡាកាសតរកជាងហាំហ្សាហាំហ្សាអ៊ីស្ទីហ្វាមឡាំហាត់ហ្វូណាហ្វយិន وجزم وقلب نشرة فعل مضارع مجزوم بلم đơn giản nhé chứng từ cloud tipa alama tipa alama chứng alama đấy nhu lamma đấy giờ alama giờ công nhớ à, lamma đấy giờ rồi ala a a nó ờ mà nó hamza istifham mình này ala hini a tabtul masiba al siba wa qultu alamma ashu wa ziu Nabi ini alamma ashu ni tiếng Arab này hamzah này hamzah istifham lamma này harfu nafyin và jasmin ashu này fi'lun mudhari okay. madzum bi lamma này wa alama uh, à, jasmihi hasbu harfu illa asalnya na ashu ni ni ni asalnya ashu ni ni ni as ashu ni ni ni ni ashu tapi lam tâm mai chừng vào đấy hà giao này này hà làm mà hà giao chừng ashau tên nhá hai phổi luôn là al ashlu ashu hu vào chừng làm mà mai hà giao vào nè hà giao harfu illa chừng làm mà thì pa ya thì mơ thì mơ là một âm vật tụ à là một âm vật tụ à nahvu liyum fik dù xạ liyum fik dù xạ này liyum fik dù xạ làm cái yêu làm cái làm âm amert đây này này bốn đi làm vậy là Arab làm làm một âm amert yumfik fi'l mắt zoom bị làm amr à là bằng cái là mới làm amr yumfik này fi'l mắt zoom bị làm mình amr đơn hao yên liyaqdi alay na, alayna rabbuk yêu làm ấy yêu làm tụ à thêm yêu em vừa là tiền này, mừng xít na pong yêu cái tu à là cao yêu cái tên là cao thì po mừng mừng mừng pong pong mà xít gang pong atau pon po đa thế ấy atau mengsit napong itu a mengpong masjid yuki ki amr dai yak Allah dai nan nih liyak yaqti alaina rabbuk tu a ya ni về cái cái uh, po hơn nó uh, về phòng cao hai ở tờ hòn này lý dung phức alay nè chừng làm đấy làm amat em lý dọc ở tí lý dọc ở tí làm làm amat dọc tí phép luôn một tờ đấy mặt zoom vì làm ad dua đó, mặt zoom bị làm tụ à thì năm uh, la phần nahi và tụ à là phần nahi và tụ à này là là phần nahi và tụ à nahmu la tahzan la tahzan era la nahiyah tahzan fi'lun mudhari majzum bila nahiyah dengan hoya dan rabbana la tu'aqidna la nahiyah tu'aqidna fi'lun mudhari majzum bila at-tu'a Thế nên nè sẽ bọc chỉ tu à này thế không khả bó nè mà này thật là cao thì po về po mỗi tuổi từ ngày chui mỗi tuổi xa thì chui ừ. tùy tôm nha tùy nam nha tùy nam tùy chuf at-talab tùy chuf at-talab talab phải pakai empuh ke mur talab ini ni fi'lun amr nah empuh dia pakai empuh mur wanha wad'u wa sal wa'rid li hattihimu tamanna wad'u kadha kan nafsu qad kamula jeung wat talab Tujuh buat talab. Talab ini fi'il mudhari' maksud ini nana Idza saqatat alfa minal mudhari' ba'dahu wa qusida bihi al jaza. Hah? Fi'il amar. Talab maksudnya nana Eh zakir, halik zakir. Zakir fa fatan jaha fatan jaha zakir fatan jaha oh nih chứng nằm zakir fatan jaha nih fat talabnya nih zakir talab nih fen amad berarti zakir nih talabnya nih fan Ini pilihlah ibarat ta nih wat talab iza sakotot alfa minan mutore Iza sakotat fa minan mudore nih fa nih zakit jah nih. Iza sakotat ta jeluk fa la zakir. Oh. na? Iza sakotat alfa minan mudore pak tahu. Tuh nah, nah waku sitabihi bil mudore nih nih al jaza. Nih. Waku sitabil mudore nih jaza. Hakim hakimana jaza'na fe musab biban anit talab hmm. makna jaza enggak makna jaza al jaza ay yakunan al fe'lu musabbiban anit talab mana jazana ayakuna al-fi'lu musabbiban an talab chương đấy idza saqatat al-fa fa ni chu hiền này Pona waku sita bihi bil mutore ni jaza ni ni. Jaza bo jala ni ayakunan fe musabbiban. Ane talab ni. Rene zakir ni talab ya ni. Terus ni ni musabbiban an talab ni ya ni. Oke. Okay? này cái cái យកគេជឹងតាន់ចាស់នេះគេយកគេយកខានសពសាគេនេះមូសាការោះនេះជឹងតឡាប់នេះយកទៅប្រែសាគេតាន់ចាស់ពីនេះចាសាមនេះគេយកតឡាប់សាគេតាន់ចាស់អ៊ីតហិតតាន់ចាស់ Ithab Taslam Menan kana Nawe hari salamat Ithab Taslam hmm. Chừng ní yêu phê mù tỏ rế Nhưng Arab tanjah fi'il mudhari madzum bijawab talab tanjah fi'lun mudhari madzum bijawab at-talab hmm. jeng era bahasana kembrunya era ya tanya nah iya ibarat tak kai wa talap iza saqatat alfa minal mudhari' ba'dahu prof wa qusita bihi bin mudhari'na al jaza nahwu ta'alau atlu ta'alau atlu ta'alau ni fi'il mudhari' ini nih ta'alau nih ta'alau fi'il mudhari' pun atlu nih jawab ka talab nih ini ta'alau atlu ma harrama alaikum rabbukum Jalan ayat Quran. Ta'ala fa'ira mana? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Nah, này ta'alau nó phải một tòa eh. rẹ này. Ha phải amar vào. Tapi hazaf ke hazaf nu ni. Lona atlu ni fan một tòa rẹ này, mặt zoom ni. Mặt zoom bi hasfi harf illah ni. Tala yatlu anyo nan. Ni tala dạ Dạo đây à sao lỗi atlu này này, atlu. Này, chừng hà giàu vào này bao cái. Hà giàu Allah à, chừng cái là Arab atlu này. Phải là motor tờ đấy. Mặt zoom bị hasfu Allah. À, jawab at-talab. Này giao chị Arab cái này này. Nah, fi'lun mudhari' matzum bi jawab talab dan hawiyah. Ya lakan ayat Quran mak misalnya kesenang tăng tanja Izhab Taslam đây giờ cái tần chứ Chừng và câu lihi Kifa nabki min zikra habibin wa manzili Bisiktil liwa bayinat takuli fahaumali Ok Chừng kifa này Phải một tỏ rẽ nhé nè Kif nhưng mà kalimah kif no kif chữ kifa chữ musanna vào cái kif à này kif là mới cho này này kif à sang kif nè kif tapi musanna ba kifa jenan tene napki napki nè nih napki uh, napki jeng kifa phải nih để talap ditalabnya nè Nắp phải motor, zoom, نبقيني فعل مضارع مجزوم بحذف بحذف حرف العلة này طلب نو أصل لوكي نبقي ني هو يا ني ني نبقي tapi dari sakit jazamnya hadap harfu illah jauh cái atlu kan ini nah kifa nabqi mình zikra habibin wa manzili nãy à, cần biang group cần ai là kifa mà nó như từng tổ từng mấy từng từng từ he un sang un gan công tây phần năm mà từ gia tới đã ai tới <laughs> kifa nọc kì nó nè tăng trắng thì thế nào dốc dốc khớp như không ờ dốc khớp giờ kia tăng trắng đi này giờ kia cái này nè tăng chưa dốc khớp đi là tăng chưa này này này phải một tòa rẹ này talab oni jadi jawab talab oni ni ni talab oni ni jawab talab ni dia kaum ajat ni je مجزوم يا تنجح مجزوم يا zoom بسكون يا ni مجزوم بحذف حرف الا chừng ra cái tăng cha không không không câu thì tạ la tạ lao atlu giao cầu và không sĩ là kifa nắp kỳ này giao cầu chừng kifa này phải một tờ đấy à phải ăn amad này phải một نبكيني فعل آه فعل مضارع مجزوم بحذف حرف إلا nó là từ thao cứ như hà sa giao cạo nha, chừng chụp lo giờ chừng chụp chụp lo chừng lập chú hết nè chừng ní ma dắt giam phẹ lăn vào hay tàn nè lộc sani wahwa ma yajzim fi'lain ahada ashara hapro sa te asani wahwa ma yajzim fi'lain này bố chỉ gạn này này ma yajzim fi'lain in tazhab azhab này in tazhab azhab chừng cái gì đấy ờ, thì sa atat ashar rồi điện này nên in atat ashar จึงต้องปีให้โลซาเนี่ยนี่งันเยอะเขาเอ็นมามันกี่ต้องปีให้เยอะจ้ะนะมันเยอะลิซานี่อาตาอัสซัดลิตัวนี่เฟลุสัดตีกล่าวนี่จะว่าบุสัดกล่าวนี่เยอะกนับกล่าวนี่บางอย่างมาเยอะจำเฟลันวะเฟลเลนนี่แต่เนี่ยนะจึงเอรอบเอ็นอาตาอัสซัดยัยมันก็ปีนี้มันยัยทับอัสฮับต้องปีให้เยอะอาตาอัสซัดเนี่ยนะแต่เนี่ยนะ طبعا plus anan ada asara jadi makasa n mana ada asar fi'at tamunan ialah fi'lu sar mabzum bi ada asar i'rab yanan yanan azhab ni jawab sar mabzum bi ada asar នឹងអេរ៉ុបដូចហ្នឹងហ្នឹងជាងຕ້ອງពីហាប់លោសានអេរ៉ុបយកកោស្នាំងមិនហ្នឹងឡើយទៅថប់គ្រឹះញ៉ាសាស្នាំងហ្នឹងជាងណាជាងមានសម្បានថប់ស្គ្រីដូចហ្នឹងហ្នឹងហោ ừ. Trứng tí xa thì bạn tí xa n n tí xa n rồi á à. ok asani wa huwa ma yadzimu lên ahata asara wa huwa nih in nahwu iyasha yuzhibkum dengan Arab ya con in ata asar, yasha fi'l sar madzum bi ata asar yuzhib jawab besar madzum bi atat ashar giúp cậu này ya. bisa titua ma titua ma ma ni ma satiyah lah kan ma menurut ma maksud ke mana masatiyah kayak itu dia satiyah ini nahwu wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah ha boh ke boh atal asar ini ma boh fi'l asar taf'alu fi'l asar mad madzum bi ke bi haitsin nun boh jawab asar ya'lam nên bi adar sar nang sana mình khai đi dạ làm hồn lo, ma ni ni ma sar cái lang lang lai bơ haqiqat đấy công hưng ngạ xem nan pan tau Allah thau là nah la haqiqat đấy sát ma này, satiyah ni haqiqat đấy công hưng ngạ xem dạ ya'lam hullo pan tau Allah thau nyu bo cái chừng phe em ta thì sao hết dám phe ờ, chờ dám phe thì sao phe thì thua này kalau kegaima satiyah lehu jazam oke okay? à, chừng giá là chừng gặp mi sao senang ka ờ hả ờ, ờ giá là chừng mau ma tafal giá là chừng gặp gai gai Quran ma tafal ya dạ lam hullah ni à ờ, giá senang kia misalnya senang kia ma tafal giá là chừng gặp Quran nó gai ma tafal dạ lầm dạ lầm Allah ya tu jazam tua bang ya atau mereka asal cái ma tóc này minh taqra tastafid ni tastafid minhu ni bof jazam di sana jazam di tua ni hakik ada hubai hamak faidah mengyau ya ma taqra minh minhu này ma taf'al ya'lamullah. Dạ Mana kan ma ke ma satiyah ini? Dito ah. Okay. Tiklauman. diklau man man nahwu may ya'mal su'ayyud zabih ni man i'rab li bawah atar asyar ya'mal fi'l mat majzum bi atar asyar yudza jawab besar majzum bi atar asyar mumtah ini yudza asar mumtah ya ana nih asal yani yud già tôi biết đây sao chả dám chả dám chừng giáp hà giáp giặc lạ nào ừ. thôi là yud già bớt sukun cái bớt chả dám đấy này yud già <laughs> may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu bid-din may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu bid-din man satiyah này man satiyah ni pe mana ke pe mana umum nah otra nabi la ke man yuridi may yuridillahu bihi khairan yufakkehu fiddin yufakkehu yufakkehu fiddin hoặc là này hay cái đấy bởi cái lo khen bởi cái nhiều xem hoặc bởi cái nhiều gió làm ục mà chứ hay vì ní tâm mơ tung pi này là cái cầm mơ giờ <laughs> cầm mơ ôn xa cầm mơ cà phê, có tâm mơ sau biết cầm mơ gò ni có tâm mơ hakim katmal tapi bo am ke hai ke dai kui ka Allah khen kui kenyo sia malah kui yol uk ma ya semum ta nyu lekai atau kemai pong atau sit ke ya atau ben ke baik ada short nyu mana umum ya họ nắm từ bài luôn gói anh tọt từ là do nusus sát iya men bài al hati cái đấy bài Quran cái đấy về cái ata short về mana umum như pini này hay cái đấy may ya man su an yud zabi hay cái đấy nhưng ngạc cái giá gambala san yau ke nyunga ya na ye man pini temau tong pih ni lekai ke deh kamai ke deh yang cái đấy, deh nu meh ke deh gang po cái đấy, gang sit ke deh gang keja ke cái đấy. kan ke deh po tong pih ke ha mak setia bete setia nyupe mana umum lo maka ita usul fik nút, pak nu pak Quran ta pak ati api là boh eh ta asar ni pe mana umum ni ha mới đó cán bộ về uống à. <laughs> không à, này ti pa mahma mahma mahma ni ke le tu bai ke ha misalnya utaham misal mahma mahma taf'al taf'al yuzhirhu al ayam hmm. này mahma này phải giật dầm vào hết giật dầm isne này thì tùa thì tùa này hơi ngạc kích ở đây pin vì liền như căn đom cái phải bỏ hia nè này chừng tafal à, mahma erop lên tới atar asar tafal fi'lu syar yuzhirhu madzum bi atar asyar yuzhirhu jawab besar madzum bi atar Asar yang senang tahu saat tahu ya yang misal misal wa annaki mahma ta'muri al-qalba yaf'ali ta'murin asalnya ta'murin nih nih ya kata habin kita kemainan nah jeng jeng jazamnya ki hang has hasnya nih hai nun nih Juga coba asal lu tak murin ini tak muru tak murin ini tak murin tapi đây sa jazam kan hazaf nun ikla chừng à, chừng jazam fan jazam tisa tak muri jazam ni fi'l syar jawab besar yaf ali chừng mahma ada asyar tak muri fi'l syar madzum bi bi ada asyar yaf ali jawab besar matzum ah danannya tahu sah tahu tahu pikirnya danan thì tôm như thì ba thì mơ hợp lo xa đây thì mơ ít mà ừ ít này mà maknanya yau inna guys. Maknanya mà inna je. Maknanya yau inna je. Hmm. Itma takum akum. Này ít ừ. này ya bini. Itma takum akum. Jah lah huteng ka teng gai. Atau pun jah lah huteng tan tong ít teng gai. Hmm. ta it itma ni atar asar takum fi'l zombie, majzum bi atar asar akum jawab asar zumbi Atar asar Senang jentit thì tinam tinam bu ai Ai Nahwu ayyamma tatau falahul asma'ul husna. Ayyan, ayyan ni, oke ni, ata asar Boh fi'l syar tad'u. Asalnya tad'una. à, sao nó tắt âu na ta nu nữa nè chân tay sao chờ giảm à, sao nó tắt âu na này nè tắt âu na để sao chờ giảm với cái hạt du nu nữa hạt dọc là thế nè bỏ phải được sao à bỏ bỏ phải được sao tôi xa cả tôi là coi thời thì cloud này Asma Asma isim ngó bỏ đi nên đi pha này pha chở phạt này pha này tìm đôi nên à à sẽ cài vào này pha này pha là hồ nên <laughs> ok à một chữ lại man ô từ hồi lại man man dạ dạ tini dạ tini ô tihi cha iza dạ. này ô ô tihi Jaizah. Jalah hai mai mengkau kapgai rempon pakai nyau ini. Nih, ini ini. Man yatini uktihi jaizah. Bột pin ấy thì ken đào ke, đào pha. Nih, pin ấy cái đào pha. Cho nên man yatini dạ à, man yatini falahu jaizah. Thế mấy? Thế đâu đâu đâu phải lo sợ chứ đào pha này có hôi. jauh jauh ayatnya ayyama tad'u falahul asmaul husna. Fa jawab besar. Ah, fa jawab besar. Ngan to fa besar bohong. Oke. Oke. Yang tahu tuh hasil kat potap kat kami. Ai. Ya le misal senang pangnya ka ayu kitabin ini ayu ayu kitabin taqra Ừ. này nè, تقرأ تقرأ تستفد مني تستفد منه ني فعل السر جواب السر ni ini ayo kita bin taqra tastafid la kita kik đấy, hư phái hư mục phải ta mang nhau ya uh, di di 6 tujuh oke okay. mata mata bisa senang yuk mata hab as hab nih atau mata tusafir usafir mata tusafir usafir Hmm. Oh, ini ma mata ini fi'l eh, atar usar tusafir fi'l usar matzum bi atar asar usafir jawab usar matzum bi atar asar. Hmm. Jeung misal kakaulihi mata atau il imamata ta'rif ta'rifuni jeng mata atar asar atau i asalnya atau tapi tulisan baik kami baik atau i nif fa'il syar madzum bi athar asar ta'rifuni fa'il syar madzum bi jabasar jeung asalnya ta'rifu nani Nah, ta'rifu nani tapi dari sakit coba jazam jeung hazaf nuna Ayyan Ayyana Depan Oke okay. Ayyan Ayyan mana oke okay. Mana Kaifa aja nih kaifa Hah? Saya cekak mata apa mana mata? Mata mata. Bagaimana mata? yus'alu ayyana yaumul yaumul ayyana mursaha ay yus'alu ayyana yaumul qiyamah yus'alu ayyana mata nah oke wa yusalu ayyana yaumul qiyamah Jeng ay ay matana na ki na ayyana mursaha mata mursaha Jep qiyamah mata ayam ya, ayam pimanah mata hmm. จึงฟาอียานามาตะติลบิฮิรีฮูตันซิลีจึงอียานี้อัตาอัชชารตะติลโอเคฟาลุชารมัดซูมบิอัตาอัชชารตันซิลี jawab besar madzum bi atar asar ណាជាងពាក្យទៅខ្ញុំយ៉ាងនេះអាយ៉ានហងតាក់ទិលតាន់ស៊ីលីទៅនេះណា Itu ayat Quran kan itu mah. Nah, gini kau ya ya, misalnya kau kan. Ayyan tusafir usafir. Nah, gini kau kan. Sifat mana aja ya kak? Hmm. Ya. Silam. aina ah, di depan aina nini aina setia nah kan aina istifhamiyah ona oh, <clears throat> aina masjid kan ona oh, <laughs> kalau aina masjid Aina madrasah ona oh, aini aini nyupai mana setia karena Nyupai mana ah ah kan istifham istifham tu nyupai nyut nyut ya yata teman makna setia Ờ, nhầm tâm anh sợ tia tờ tầm năm gầy ừ. ô mình sao sẽ năng tăng lại ai ná ai ná taskon ừ, tai này askon tôm lấy cái tôm năm đi ờ. chừng pini thế cho istifha mau này ờ, từ tôm lấy cái tôm năm đi bópจะจำแฟร์ตีซะจะจำแฟร์ตีตัว chừng na vô câu lù tạ là này ai nama takunu yudrik kumul maut ai na này này atar asar takunu phải lusar mặt zoom vì atar asar này mặt zoom cái hai phần nun này này asalnya takunun chừng yudrik mặt zoom jawab besar mặt zoom bi atar asar chừng thao sáng thao Arabia chừng anna di dom ya di pan ya atau pan enam tujuh pan pan Hah? pan sembilan ya haplok oke ini di sembilan di haplok oke anna oke mana anna Hah? anna mana nyu hmm, kaifa Allah la har sakum anna syi'tum kaifa syi'tum ya nan dan eh fa'tu harsakum anna syi'tum Nah, teman uh, Anna-nya bagaimana? Uh, okay mình mình là cái này mình ai na cái này mình là thì tua nhục mình là cái mình mình ai na cái này ăn na na Nabi Zakaria su một giam lên bơ ăn na là kỳ hà già <laughs> được cái mình ai na là kỳ hà già mình là như là nên ông tôi biền biền biền đấy lại ăn na là cả hà già thôi hôm nay mai <laughs> ok chừng mà na thì tua nhưng mà na nhau cái mình ai na tiếng thì láng tôi tôi chùm lạc tại nhau ừ. chính cái này phạm tu hợp sa công ăn na sĩ tùng nếu ulama lên bị ăn na sĩ tùng thì ek lên mình ai na sĩ tùng có hậu cái phạm tu hợp sa công cây phá sĩ tùng có hậu phạm tu hợp sa công mình ai na sĩ tùng sĩ tùng có hậu cái mà này sẽ khảo nè nah sedingkap hmm. uh, anna misalnya kaulihi fa asbahta anna ta'tiha tajid biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja bitimliani kena anna ni ata asyart anna ata asyart ta'tiha fa'lu syart matzum bi ata asyart Tuhan apa jawab asyart nih tajid Tajwid ini jawab besar eh, matzum di atas ashar. Hmm, tahu saya tahu. Hmm. Hai Ti tôm ti ha loh tom. Trihaplosa. Trihaplosa hai suma. Hai suma. Trihaplosa hai suma. Hai suma ini uh, eh, maknanya lebih nih eh. ya. Tapi nyupai mana mana ke mana ke mana syarat. Hai suma jeli, ajeli, Tetap malah ketok mana nih? Ah, Allah. Hai suma hay حيثما تجلي أجلي أجلي nih chừng ni phải lu sar jawab besar chừng na nih hay suma tastaqim yuqaddir laqallahu najahan fi ghabiril azmani chừng hay suma atar asar tastaqim fa'il syar madzum bi ata asyar ha yuqaddir jabu syar madzum bi ata asyar benar ya tanya nah wa hadhihi al atawat al ihta asyrah haplosani ni atawat haplosani kulluha asma isim nubi, illa in wa itma fa innahuma harfan kan kan dan ya tang pihak tua pro tuanan isim lek lete tuaman ialah harf en itma lohna wayu sama al fe'lul awal syartam ni ya kejala fe'lul syart ni ni en tajhab ni ni fe'lul awal ni syartan wayu sam watu yu jawaban wajaza adhab ini ni kele jawab kahu jaza kahu nah dengannya tuan جزاء السابقة ولا جواب السابقة nên như gần pha vậy này ừ. chừng chuyện tiền à sao nhiều nhiều kiện nhiều nhiều gương gái giao cặp mình thao xa thao kỳ Oke. Jeng iktiran jawab besar bil au bi iza al fujaiyah. Iza fujaiyah pak bablonnya ni iza fujaiyah nah. Stok tok nah. lekaraj tu minan bait fa iza zaitun bil nó u bo zeto pangna bo to ai mufajaah na fujaiyah na ren ha kharajtu tu al-bayt fa idza zaitun bil bab ma yêu nan ye fujaiyah to to nè à câu là cái sầm rập te hả ờ là sầm rập te hả ha sầm rập te tam tam lại tô thô nào ờ, tam lại cặp bịa sáng nó tô thô nó bổ dễ tổng tổng nặng của bằng nữa gì Ni iktiran jawab besar bilfa au biida. Maknanya jawab uh, jawab besar nak cek fa ataupun cek iza fujaiyah baik kenyu. Nah. Menyelai wa iza lam yasluh al jawab ay yuj'ala syartan wajaba iktiranuhu bil fa. Tisa titua hong iza sekat cepat titua ya. Nah bằng cái wa iza lam yasluh al jawab. Ờ, jawab nan nyu lam yasluh jawab nan ayyud ala syartan. Jawab nan ngak syarat jeung oh. Pinane ye wa chep che iktiranuhu iktiranuhu hu ni jawab nan không phải như này. Thế này. Tên lên về tên nghe. Ờ, lực gạn mi sao và ờ, y yam saska thì khai đến pha hoa ala kulli shay'in của thì pha áo này thì gây một con an pha thì gọi pha áo hùa ok pha hùa ala à, ala kulli shay'in qadir ừ. chừng pha thì mất việc cái là gây một con an thì ngại ô thom Pini kala wa idza lam yasluh al jawab. Pini po jawab ke. Okay? fahuwa kan ini pin ini jawabnya nih jawab apa nih wa iyam sashkan ini pin ini kalau syaratnya nih nih wa in nih yam Saska nih yam sashka tenang ini jawabnya nih Iza lam yasluh al jawab jawab nih lam yasluh ayakun satan thế nên hữu ác lại mượn đi nên ngại sát chính ở thế hữu ác lại in hùa in hùa là con sen của thịt chính ở cái do lại atat sát như tâm mơ thường gọi isem mới chứng thế này ataupun như tâm mơ thường gọi chúng là ismiyah mới chứng atat sát như vậy tôi phải hiểu vì này con như lại wa iza lam yasluh al jawab ayakun satan yang hanya bawa wajaba iktiranuhu hu ni iktiranu jawab mapi bil fa dan eh bop ini je lek Ờ, mà uh, jumlah ismiyah nih mananya ngak jumlah ismiyah me ngak ngak ngak ke ngak syarat này, nih ngak fi'il syarat jengo này, kêu ek le in hua ala kulli shay'in qadir jengo rồi yang ngak gì bảo, mà chép chép pha mà giờ bấm dông cái này nè ayyama tad'u lahu al asma asmaul husna <laughs> này lahu lahu al asma al husna này cái đó này này tí ní ní tía hồi in chạy sát mà chứng không thế đấy cái do là chúng là ismiyah này in là hồn asma không tham bất chứng ní đi chúng là ismiyah này ngạ ngạ sao đặt chứng ngầu oleh hina ne wajib cek fa ini nih ayyam ma tad'u fa lahu wajib ma fa ini pini ke nan ke wa iyam sasqallahu à, wa iyam sasqa bi khairin fa huwa mung ya cek huwa jing bác dan apa kan iki man yakti ni falahu nè nên falahu jaiza lahu asanu lahu jaiza man yatini falahu jaiza lahu jaiza tiếng ô yep đã trở vập nhung cái do là jumlah này này jumlah sat ismiyah này nyut nyutul ke sat ya tiếng ô pinanya kal iza lam yasluh al jawab ayyakun sattan wajaba iktiranuhu hồ hồ nó jawab ke bil fa thế này ờ tình ខោគេមកចំណៃសយាគេតោតើកលូននេះប៉ោតាំកស្ពុតតัวមិនជាងយយហាសយាយហាសយាអូយយហាសយាយហាសយានេះថាលឹមប៉ះគនេះហៅលំតាត់នេះហៅលឹមខំខានពីនេះលហាសយាអូកាអត់តាមសបកតាមតែប្រាប់អន្តមូតវ៉ាស៊ីទីមកទៅដល់កាណាអអន្តនេះនេះនេះពីនេះនេះហ្វានេះហ្វាគេនេះតាំងនេះកាយកនេះ Pak nikah. Fa kan ini liyasul Arab untuk kak. Fa kan ini liyasul Arab bainan jawab wasatihi. Fa kan ini fa rabitah ini. Fa kan ini. Untuk fa nan untuk nyukak di antara jawab hang satihi. Teneh jawab jawab syarat hang hang hang ke fi'il syarat wajib iktiran jawab syarat bil fa fi sittah mawati wajib yo fa teduh lebih nih yang potan ke sebab tanah ke nggak untuk yang tadi doa kan hom yelo oke sebab musuh-musuh itu kan pini menanya senang wajib cek fana tuh lebih nih enam lebih nih Iza kanan jawab jumlah ismiyah boleh tim ya kan ini nah jalan nah iya nih intafu fal afu min siyami arrijali ya tane Iza kanan jawab jumlah ismiyah oh jawab jumlah ke fal afu min siyam ar-rijal ini jumlah ismiyah okay? thế nên là gia af maka bum bụng af nên mừng akhlak akhlak gang là cay là cay nếu pha in tạ phố chừng pin ini jumlah ismiyahnya ya jalub in ya nih thế nên là vì lý do chạy in tạ phố phần ọc vụ và tiếp nhận pha bên này jumlah syarat này ini bini jumlah Ini jumlah jawab syarat ini jumlah ismiyah. Dan ya. Ditua iza kana fe'lan talabiyan. Habis jawabnya kan, fe'l talabi. Lagi talabi itu namanya talab. Talab nama mana ki? Terbiaya talab talab bukan ini itu dia talab ini. Talab fe'l amat ini. Ini ajib ini, ajib hu ini nih. Oke, okay. nih man sa'alaka fa'ajibhu. Kaya lah. fi'il amar nyo nga nyo nyo gini ajib hu ni gak ni gak cuman ajib hu ajib hu fi'il amar biar ke bini ini satiyah temar bojeng man ajib hu bojeng binan qatila la idza lam yashluh al al jawab ayakun satan wajaba iktiranuhu bil fa ni jawab ni ni Pro adat sat temar tengok nyo jeng ni jeng bini ya kong lek ni idza kana kana an jawabnya fi'lan talabiyan fi'l amar ini ajib nih đúng không chừng man sa la cá phải chụp hù hay hay hay cái đấy bởi như là cao từ hứ cái đó từ hứ phải chụp hù bởi cái như na à tập hay hay su hứ chụp hợp na thế như na vì nó giao vừa chụp chạy pha mà như này thế nên man sa la cá phải chụp hù vừa chụp chạy pha mà như à nó nó như phen ta lắm nó cái phải làm mệt như này thì ca mệt hay tiếng này, Tiklau idza kana fi'lan jamitan. Artinya jawabnya fi'lan jamitan. Jawab ke laisana. Man yazurni falahu falastu okasiru fihi. Hay hay hay cái đấy nhưng mà gì ra cao tan tâu cao hầu lại hầu hầu hầu người tơi chạy nhộ. À falastu okasiru hu tên nhé. Chừng laisa này yên ơn kia laisa này. Laisa yên thì laisa cả. Man ataupun ini temui tengok laisa jeung cái Malaysia Indonesia với chứng cái do Malaysia này phải anh chả biết ý này rồi phải anh trả biết nhu chở vập sa đặt chẳng ô thế này ô lê nói và chết chạy pha tại nhau pha về cái nhiều măn và rùn ní pha đấy chở vập như này pha lấy tu ô có siêu phi thế này nè. thì pa nó xôi chừng chừng xui đi ô ta cái đồ bị ở thì pa izaka na makrunan izaka na ăn trở vập makrunan pima aulan nahwu man yati ilayya fama arudtuhu khaiban này và chép điện pha mọi người cái dầu ma này hay hay mai mong cáo mà cả câu tiếng ngạ về cái nhiều pisang khom aulan arudtahu khaiban ở tâm con giao cậu mình làm mà chính nghĩa là thì mới iza kana makrunan iza kana jawab nan bị cắt. vậy đấy và chép địa pha vậy. มันมาตหากาปีมาไลซาฟีกาฟปัตซัมมากาហើយក៏ដែរខ្ញុំយอมហើយប្លោះណៅហើយគេកាត់ញើតាមកាពិតញើហូយោក៏ខ្ញុំយอมណាអូមកការញើញ៉ាឡាយប្រេហើយក៏ណាញ៉ាឡាយអង្គទូពោះអង្គទូនេះដំកតុបសិតតាអង្គទូនេះដំព្រោះតែហូដំកតុបសិតតាណាយកញ៉ាឡាយប្រេត្រូវយកណាតែក៏ទៅហំវាគេខ្ញុំយอมរហូហូត្រូវញ៉ាឡាយយកវាណាចឹងពីនេះនេះគេ Iza kanan jawaban makrunan bị cọt cọt này cọt cọt này man tâm ơn thì ngọn nhô mới chừng in tâm ơn ngọn nhô mới chừng thấy đấy oleh hinan em ngọn nhô trở vật đấy giờ trở vật không pha mọi người mặt bột kìa ờ, ờ, này man ma ta ha cá bị mà lấy sa phi cá pha cọt chạy pha ô pha ô chừng ô ờ, pha cọt dầm mà cả thì nam Iza kana makrunan, iza kanan jawabanana uh, makrunan bisin au sau phá và tiếp địa phà na vô in asata fasa e tan tam bosino ni ya hingak ya hư akan eh oh ya ya hingak ya tanto hư akan eh oh ya au sau pha ni in asata fa sau pha tan tam và tiếp địa bên này tên nhá chứng ờ, ờ, ulama nào hô chạy chạy về là xa mà sao năng vậy ismiyatun talabiyatun wa wabima wakot wabilan waqat wa bilan wa bitamfisi enam ya nah mau ya bẹt rồi lấy là cái thế là khẩn nhà này ông nhớ nhà là ta này tạp tông nam này ya ya, ya. ismiyatun talabiyatun wa wabima wakot wabilan waqat wa bilan wa wa nah, senang nih, nih này sao budget này pin này này vật ya che pha này vẫn như pin Bini wajib ya ti'fa Disa ismiyaton. Oke ismiyaton Jumlah ismiyah Talabiyatun Ha fi'il amr Wal bijamidun Fi'il jamid yoka ya asa Laisa Nekma bisa. Dene eh, Lau Wabima Wakat Wabilan Wabima Walam Hasa Menafi ini Nih bini ini Bini ini jengsa Ismiyah sa Tua Klau ម៉ាឡាននេះប៉ាប៉ាអីណាវកត់មើគេនេះបកត់កានេះនេះមើព្រោះណាវបិតាំហ្វីស៊ីហើយគេតាំហ្វីណាយូហូរូហ្តាំហ្វីណាស៊ីនឹងសោហ្វានេះបោះណាមគេជាងហ្វាល់នេះណាបោះពីនេះយកចេហ្វាយើអ៊ីស្មីយ៉ាតុនតាឡាប៊ីយ៉ាតុនវបិចានេះទិនវម៉ាវបិម៉ាវកត់វបិឡានវបិតាំហ្វីស៊ីនេះដើមនេះណា นั่นปีนั้นกนาลกนาลแจกฟ้านั้นนำตะปีนั่นเยอะนะปตามกับห่มใหญ่พี่เอสปับกับมรออีกันเผาไปนั่นนะเวลาต้นโซนะเต็มใหญ่บางนานี่จะก็มิซาเกเอ่อมิซาอัลจุมลาอัลอิสมียะอ๋อเกี่ยวกับมิซาเกมิซาล al-jumlah Misal al-jumlah al-ismiyah nih. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nih, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jumlah ismiyah ya nih. Nhu ni wajib yo cek ke yo cek fa ya nih. Dan ya jeng ibarat ke ngok ditapang ya wa iza lam yasluh al jawab ay yuj ala sattan wajaba iqtiranuhu bil fa. Disa jumlah ismiyah ditua misal gini uh, misal, misal jumlah fa'liyah, fa'luha atau talabi misal al jumlah al fi'liyah na e, uh, talabi talabi ini mana fi'l amal nih in kuntum tuhibbunallaha fat tabi'uni này in này sati adatu shart này con tôm này phải là shart này này còn là pha này và chấp chấp pha vì này bao nhiêu in con tôm Allah hẹp bù nào là phật tabi'uni tên nhé ok nắn chúng là phải lý giác là phải luha talabi wa ma taf'alu min khairi falait falan tukfaruf nan misal ke misal uh, misal ke lan lan pini pi, pi, lan ya nah. hmm. misal uh, eh, anaf bilan, nih wama yaf alu min khairi min khairim falan tuk faruf nih berwajib yo cek fa ya bukan lan ten teneh wa bima wa qad wa bilan wa bitamfisi teneh na oke Tisa telah uh, idza lam yusluh potak telah idza lam yusluh al jawab ayyaku ayyut ala sartan wajaba iktiranuhu bil fa tisa dituani wajaba iktiranuhu bi idza al fujaiyah cek dituani uh. này idza fujaiyah này wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun à. in satya tusibhum fa fa fa besar boh nyom boh jawabnya kaya nipi ni hum yaqnatun ni hum yaqnatun ni jumlah ke ni ha jumlah ismiyah hum yaqnatun ni yaqnatun ni yau na tun ni ni jumlah ismiyah nih jumlah ismiyah jawab apa jen oleh anak ya cek idza fujaiyah mai dan ya nah oke okay. idza fujaiyah So now, وَذَاكَرَ صَاحِبُ الْأَجُرُّمِيَّةِ وَذَاكَرَ صَاحِبُ الْأَجُرُّمِيَّةِ فِي الْجَوَازِمْ كَيْفَمَا نَحْوُ كَيْفَمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ Chừng bò tạp al-ajurrumiyyah nè Chừng ni thì nâng cao tập bài ajurrumiyyah cái nó nè Al-ajurrumiyyah Bởi là khan công công nè Al-ajurrumiyyah Ngăn cạnh nó Ibnu ajurrum Ngăn cạnh nó nè ngăn etno a ni a chur a chur room thế này a chur ni ni a chur room thế này chừng hai bên thì ni spah nào nó cho con như này etno al a chur rumiyah nó cái là a chur rumiyah với chừng ừ. Prana uh, à, potap uh, à, al-ajurrumiyah fil jawazim nó cái là kaifama này Temenggai. Ya di pamatan al-ajurmiyah belah nan. Nah wa kaifa ma taf'al af'al. Hengak ya pe dah, kangak yo nan dia. Kaifa ma taf'al af'al. Dan ni nah. Wal jazmu biha. Biha ni kira nama lain ni. Kaifa ma nah. Wa jazmu wal jazmu biha bi kaifa ma ni mazhabun kufiyun. Mazhab kufi min. Tahu ni? Kaifa nahu jadi tum tum mazhab ตัวมัชับมัชับกูฟีมัชับปอสรีจึงyêu là cây pha ma đấy à, dắt dầm phệ lên nó là mathab cù phi mình kiểu thế là nè này wal jazmu biha mazhabun cù phi thế nhé Plonau walam nakif laha ala sahitin fi kalamin Arab. Plonau ni hay lại pini ni. Hay lại là potap một một tên mimah ni al-Hattab nè nè po à, tam cái này phong cao thì hô tam ô si ít mừng bahasa Arab si ít si ít Arab là cây pha ma này nhiều dắt dùm phệ lầy hậu ô thế nên á trên cái mà sập cô phí cái là cây pha ma này nhiều nhiều nít ờ, cái amel chả dầm phệ lầy cái tapi po tam lại hô hồng ta si ít gặp asa lại cây pha ma này dắt dầm phệ lầy chừng mà sập cô phí là ờ, cái là cây pha ma này amen cha jam ngai chính chỉ phải tam như ni có thể cứ tam đi hàng lại số lại ờ, ibnu al ajurum kepan mashab ki tức là mashab kufi itu sebab cái mức này mà là mà là cái này vậy là mashab Bosri cái hô hô hô phong cách hôm tai ayat à, jam phệ lên nó mashab Bosri cái lại ini chính chỉ lại mashab kufi cái lại kaifama taf'al af'al này kaifama taf'al af'al mana mazhab ah, oke okay, mazhab kufi kaifa mani atar asyar ni fi'lu syar majzum bi atar asyar ni jawab syar majzum bi atar asyar mazhab posri kala ini ma hum tayo ma taf'al ma taf'alu af'alu tengah katakan jazamo ma taf'alu af'alu mana yau kau tapi kat hukan amin jazam oh bini kala hengak ye per kangak ye nan dia tên đấy à bini hengak ye per kangak ye ngai tên đấy là tapi ni masa posisi kala ni jazam ngai ta ni ni mana yau kau tapi kat hu hôm tai hukan amin jazam oh kai fama masa posisi lai nan tên đấy adat sat yau kau Nika iyo ata sar mas hapos kufila nini ata asar gaya nina ata asar. Ponau posriyin mas posri kau kala ata asar gaya. À. Tapi nini nyula yat zem fe lain mas hap kufi nana. Pon nini ata asar la yat zem al fi'l. Mẹo là fi'l hasa kau hô cái, mẹo là fi'l này thế mới trong gạo đơn này này mà maknanya ngane ya kau atat sat ya kau ni atat sat ya kau ni trong kau ni mazhab kufi ni là yat zam lên, tôi mới fi'lin tapi mazhab basri ni là giật yat zim fi'lin wannan kan jawab ada ha sát nanti akan syaratnya. Jangan Giật nó, no. Ờ. À. Tapi hốt chả mà cả là cái nana cái do là hô hô đông tom sai hết ra sa sĩ gặp lại lại dắt dìm phệ lên thôi. Ừ. Ma taf'alu taf'al. Hmm. Ni kai kai fama taf'al af'al. Hengak je perkau kangak je nang ke. Pasal jenis apa kata taf'alu cak sih ke. Phải một thổ rẹ nó, không mất dùm ô nó <laughs> Nếu phải một thổ rẹ nó không là Một phụ nên đi một phụ nữa Đi tới chơi rô tì mình ăn nà sẽ còn giả dìm nó ờ. Hốt chơi giam mọi giờ Nah, nana pot eh, eh, on hattab eh, pota mutim mima al ajurumnya jala zakara sahibul al ajurumnya fil jawazim kaifama. Kat sepur kaifama guys. Dalam tab al ajurumiyah nan nah, wa kaifama af al Wal jasmu bihana nan mazhab kufi bo kat kam Walam nakif laha ala sahitan fi kalamin Arab. Ani ah, cengkrai akhir bih wakat yudzam zambi ida fi darurati syair. idha này chả giảm ngày tới bị khó xâm gặp tàu ra sĩ yên mình ừ. nè và idha tu xếp bậc khó so so tôn pha tà chầm mà lì này giờ lại hơi to một vụ thì na hoa hà chặt kiện nó khen phải hơi ta chầm mà lì lệ từ gồm kiện nào lại nè chứng idha này sat ta tu sat tu xếp cá phải tu sat bao giờ vập nhau kì pha pha ha mới này, ta chầm mà lì ở ờ, ta chầm mà lì phải làm hết chứ cái này là à, là là to pha وتمجاك أننا هبينا فعل فعلها طلبينا يقفع يعني يقفع أنا جواب الشر هنا دنينا هو هو làm cốt an hậu iza cha anasrullah à, wa hum la hậu jazam ờ. gai siir kala darurah siir kala siir nim ta pisah tu ừ. cái mana siir jeng ke gaim siir jeng oh so iza futal mujaiyan phụ Iza fuchaya si tamag tengok isim ka? Yakin niya tamag ng isim ka? Yang Allah sabtai na. Ah, niya tamag tengok isim. Jumlah ismiyah. Iza kinan, à, iza hum yak yak na tun kanin. Oh, periya bani iza tusib na ke À, ni satiyah iza ni iza satiyah bao thì cái này iza satiyah iza cái không iza fujaiyah iza satiyah này dạo vừa chép pha nha nè Ya jawab fa nih. Iza ja'a iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fa fasabbih wa Hãy satiyah ya fa mọi người. Ô thôi là iza ja'a mutarris fa akhbirni fa nè. Iza ja'a al mutarris fa akhbirni. Hmm. Tiếng fa nó iza satiyah ya. Iza ja'a iza satiyah phụ Fujaiyah nyo kan Satiyah oh. <laughs> Satiyah oh nyo ya ho ida hôm nhóc na tuôn cái này hôm này hôm nay như như nyo jawab men. như Nyo jawab men. như Nyo jawab cái syarat. Tapi group nyo kan syarat oh. Oh lại lain Chừng thì phải tập ya ờ, VN là VN thật bao biết Rafon naspon Jasmine chừng là thì bài plohi chừng insyaallah chàng tên nào insyaallah thì bài tawabi chừng vậy bên anh như là isim cloud raf on nasbon ke kafton ya ke raf on tumbuh haplo buh an fuat menan asma asara Pona mansubat menan asma setas haplo mel Pona makhfudat menan asma klau bil har bil itofa bil iya Pona fi'il mutaklau raf'un nasbun jasmun bih menebihi na klau bih semgap VL klau bih semgap isim insyaallah tena teba at-tawabi tetes dimne insyaallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik